Kỹ năng lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những kỹ năng không thể thiếu mà bất kỳ kế toán nào cũng cần phải có. Và nếu như bạn đang cần có một cơ hội để thăng tiến lên vị trí cao hơn như là kế toán tổng hợp hay là kế toán trưởng thì chắc chắn bạn cần phải có những kỹ năng như là lập tờ khai, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp kinh doanh lỗ hoặc lãi. Theo thông tư 80 năm 2020 mốt hay là kỹ năng làm các phụ lục ưu đãi thuế suất từng năm dành cho những bạn làm lại báo cáo tài chính hoặc là kỹ năng lập, điều chỉnh tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, kỹ năng loại trừ chi phí không hợp lý khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhớ nhé, cơ hội chỉ dành cho những bạn dám thay đổi bản thân và vươn lên. Kế toán Việt Hưng sẽ giúp bạn tự tạo ra cơ hội của chính mình. Việc của bạn là để lại số điện thoại và giáo viên bên mình sẽ liên hệ tới bạn ngay nhé.